Pháp hành của Phật giáo, băng thứ 18, trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Hãy nhắc lại, túi chính cần đó, không tu tập trên các pháp, cũng không tu tập trên túi chính cần. Nghĩa là túi chính cần đó, không có tu tập ở trên các pháp, mà các pháp thì cũng không có tu tập ở trên túi chính cần. Thì ở cái câu trả lời của thầy ấy, nghĩa là nó cái tứ chính cần này ấy, nó phải đặt ở chỗ nào chứ nó không phải đặt ở trên các pháp đó mà nó tu nghĩa là bây giờ tứ chính cần nó không đặt ở trên chánh niệm tỉnh giác nó cũng không đặt ở định niệm hơi thở mà nó tu nó cũng không đặt ở trên định vô lậu mà nó tu à, cho nên tứ chính cần này nó không có tu tập ở trên nó trên các pháp à, trên các pháp khác mà các pháp khác cũng không tu tập ở trên tứ chính cần à cái câu này thì các con thấy bây giờ mình tu định niệm hơi thở thì có phải mình ở trên cái tứ chính cần này mình tu đâu đó thì bây giờ thầy giải thích thêm tứ chính cần là pháp môn dùng để quét sạch ác pháp bởi vì trong cái pháp môn mà tứ chính cần thì đức phật nói các ác pháp chưa sanh á, thì không cho sanh mà hãy sanh á, thì quyết tâm là phải diệt à, cho nên nó ngăn chặn nó không có cho các pháp ác sanh nó không có cho các pháp ác sanh khởi à, đó là gọi là tứ chính cần à, tứ chính cần à, cho nên các cái cái tứ chính cần này nó quét sạch các ác pháp đó ở đâu nó ở trên thân thọ tâm pháp tức là ở trên tứ niệm xứ đó. cái tứ chánh cần là cái pháp nó quét sạch các ác pháp ở trên tứ niệm xứ tức là chúng ta lấy tứ chánh cần này đặt ở trên bốn cái chỗ này để mà tu tập để làm cho nó quét sạch các cái pháp ác ở trên bốn cái chỗ này vì trên bốn chỗ này nó có đang có pháp ác cho nên chúng ta mới đem tứ chánh cần ở đến đó mà chúng ta đặt lên đó mà chúng ta quét à, cũng như bây giờ cái sàn nhà của mình đi dơ à, cho nên thầy mới tìm giải tìm à, bàn chải hay tìm xà bông thầy mới nước thầy đem đến đây mà thầy dội thầy rửa thầy lau thì chùi nó làm cho nó sạch thì tứ chánh cần là đem cái pháp tứ chánh cần nó đem đó đem lên chỗ cái tứ niệm xứ để nó quét sạch các cái bẩn thiểu ở trên tứ niệm xứ à, do muốn quét sạch ác pháp ở trên tứ niệm xứ đó đó thì tứ chánh cần phải kết hợp kết hợp các con nghe kết hợp chứ không phải là mà tôi chỉ cần tu ở trên các cái định kia mà nó kết hợp với cái các pháp khác nó kết hợp với ai nó kết hợp với chánh niệm tỉnh giác định nó kết hợp với định niệm hơi thở và nó kết hợp với định vô lậu thấy chưa nó phải rồi nó kết hợp ở bây giờ tôi thì tôi cái pháp của tôi thì tôi biết rằng tôi phải ngăn chặn tôi ác nhưng mà cái cái ở trên cái bốn cái niệm này bốn cái chỗ niệm tứ niệm tứ này nó thường xuất phát mà tôi ngăn chặn không có nổi anh hãy đến giúp tôi để chặn cái đầu này anh hãy giúp tôi chặn cái đuôi này để cho nó đừng có sanh ra nữa thì cái cái cái cái cái cái anh mà tứ chánh niệm giác định tỉnh giác á thì anh chặn cái đầu cái anh định niệm hơi thở anh chặn cái đuôi cái anh định niệm mà định vô lậu anh đè trên cái bụng cái cái cái cái, cái tứ chánh niệm ừ, tứ niệm xứ cái tứ niệm xứ nó không dùng dậy được nữa cho nên nó toàn bộ là thiện pháp nó không khởi ra được nữa cho nên cái anh tứ chính cần này anh khôn lắm anh kết hợp với mấy anh kia cũng như là bây giờ một mình mình nước mình yếu thì mình đánh không lại một cái nước lớn cho nên mình hợp với mấy nước nhỏ hợp nhau lại nó đông lên cái bắt đầu đó mình đánh ra được thì cái anh tứ chính cần này một mình mình tôi mà vô đánh cái tứ niệm xứ này quét cái tứ niệm xứ này thì quét không có được thì các anh phải phụ tôi nó là nó kết hợp nó kết hợp nó liên minh nhau lại nó đánh chứ không phải là tứ chính cần này mà à, tu tập ở trên các pháp đó cũng như các pháp đó mà tu ở tập ở trên chư tứ chánh cảnh mà nó liên minh nó kết hợp lại để nó đánh cho nên ở đức Phật mới dạy là câu hữu đó câu hữu là kết hợp các con hiểu chưa có hiểu được vậy chúng ta mới biết được cái sự kết hợp chứ không phải là trên dưới hỏi kính bạch thầy khi tu tập các pháp trên tức là tứ chánh cần tứ chánh cần định niệm hơi thở định vô lậu à, định chánh niệm tỉnh giác à, thì tâm không còn tham sân si phiền não thương ghét giận hờn cũng không còn lòng ham muốn cũng sạch thì còn phải tu ly dục ly ác pháp nữa hay không à, cô hỏi thầy như vậy nghĩa là cô nghĩ rằng nó còn có những cái pháp tu để ly dục ly ác pháp nữa chứ không phải nội bấy nhiêu đây mà nó hết đúng vậy cô nghĩ thì cũng đúng nhưng mà ừ, ừ, chưa chưa đúng lắm đâu để thầy giải thích để mà thấy <clears throat> đáp chính tu tập tứ chánh cần là lìa tham sân si mạng nghi thất kiết sử đó là ly dục ly ác pháp mà đã ly dục ly ác pháp thì còn pháp nào tu tập để mà ly nữa nghĩa là bây giờ mình dùng tứ chánh cần mình đã ly hết rồi tức là tham sân si mạng nghi và thất kiết sử mình đã lìa nó ra được rồi thì đó là ly dục ly ác pháp rồi chứ còn gì vậy thì à, con hỏi còn phải pháp nào để mà tu tập nữa hay không đâu còn pháp nào tu tập mà muốn tu tập tứ chánh cần hồi nãy là tứ chánh cần nó liên minh với các pháp khác nó kết hợp với các pháp khác để nó ngăn chặn các pháp ác nhưng mà trước khi mà nó tứ chánh cần muốn nó khởi quân để mà đi đánh để mà dẹp ở trên cái tứ niệm xứ này á dẹp giặt ở trên bốn cái chỗ này á thì nó phải chuẩn bị nào là thóc gạo thực phẩm rồi súng đạn hay gươm giáo gì nó phải rèn luyện nó phải hàng ngày hàng đêm nó à, nó sản xuất ra cho đủ cái thứ mà để đi đánh giặc chứ như vậy là trước khi mà tứ chính cần nó thực hiện ở trên bốn tứ niệm xứ này thì nó phải còn làm cái gì trước đó chứ phải không các con hiểu cho nên nó phải làm cái gì đây vậy thì cho nên những cái này thì cô cô cô cô diệu tỉnh cô còn nghi rằng nếu mà ly các pháp ác này ly rồi thì nó không biết ly dục đe pháp này còn cái pháp nào tu nữa tức là cô còn thấy có những cái pháp mà mình chưa tu mà không biết nó tu ở chỗ nào đấy ở đây thì thầy nhắc lại à, muốn tu tập tứ chính cần thì con phải sống đúng với luật đó là với luật đó các con nghĩa là mình trước khi mình muốn tu tập tứ chính cần này ngăn các pháp ác thì mình phải sống được sống với luật còn bây giờ một cái người mà muốn tu tứ chính cần mà ăn uống phi thời chạy theo xem hát rồi đi chơi đi bờ uống rượu rồi cà phê thuốc lá đủ loại hết thì thử hỏi tôi tứ chính cần có ngăn chặn được không cho nên trước khi mà tu tập tứ chính cần thì các con phải sống đúng giới luật chứ đó, mà phải sống đúng giới luật rồi thì các con phải tập sống thiếu dục tri túc ít muốn biết đủ rồi trong khi đó các con cũng phải thánh phòng hộ sáu căn luôn luôn phải phòng hộ mắt tay mũi miệng thân ý của mình chứ đó là những cái pháp mà trước khi để thực hiện tứ chính cần sau khi đời sống chúng ta đúng giới luật lý giới luật phòng hộ sáu căn phải đời sống chúng ta thiểu dục tri túc chúng ta phải bứt bỏ được những cái gì mà chúng ta cần xả bỏ là chúng ta xả sạch để cho chúng ta rảnh rang thanh thản từ đó chúng ta đem cái tứ chánh cần đặt ở trên tứ niệm xứ mà chúng ta quét thì chắc chắn nó phải sạch thôi còn bây giờ nhà cửa vợ con gì tùm lum đà la phải đi làm kiếm tiền từng đồng từng cắt phải gặt từng bó lúa từng dạ lúa về nuôi vợ nuôi con thì thử hỏi bây giờ thầy nói làm sao mà tôi tứ chính cần cho được nó không có dễ đâu đó đó là những cái mà chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta bước vào tứ chánh niệm như vậy là các con đã thấy rõ ràng là cái sự tu tập chúng ta có một cái sự chuẩn bị hoàn toàn cũng như là à, một cái nhà quân sự họ muốn đi chiếm đất nước người nào ha, hoặc là họ à, muốn giải phóng quê hương họ họ phải chuẩn bị phải là như thế nào thế nào để rồi mới là tác chiến với người ta mới thắng chứ thì cái nhà quân sự họ phải có chiến thuật chiến lược thì ở đây chúng ta ví như là mình một, một người chiến sĩ để mà chiến thắng được cái thân thọ tâm pháp của mình thì tức là mình phải đi vào trong cái chiến thuật chiến lược mà Phật đã dạch ra để chúng ta trở thành là người chiến thắng nếu mà chúng ta không chuẩn bị như vậy giới luật không sống đúng nè không tiêu dục tri túc nè không phòng hộ sáu căn nè mà dội đem tới chánh cần thì đem đó là chúng chúng ở um, giặc nó sẽ giết chúng ta liền tức khắc chứ chưa chắc là chúng ta đã giết giặc đó thì đến đây là cái phần câu hỏi à, của à, của các con đã đã xong à, tới kỳ tới thì nó có những câu hỏi khác à, có hải tâm có hỏi thầy nhưng mà vì à, thầy chưa có kịp trả lời và suốt hôm nay thì buổi na, buổi sáng nay thầy trả lời một số các câu hỏi bây giờ thì chúng ta tiếp tục để chúng ta học tứ niệm tứ để biết rằng chúng ta sẽ đặt những cái pháp nào ở trên bốn cái chỗ này rồi tu cái gì làm cái gì ở trên bốn cái chỗ này để chúng ta rõ hơn nữa bởi vì ở đây chúng ta đang đi ở trong cái giới hành cái pháp hành mà chúng ta không rõ Phật pháp thì coi như là chúng ta tu tà pháp và trong cái hành động mà hàng ngày chúng ta tu tập thì chúng ta gom lại chúng ta biết cái gì nhiều khi mà chúng ta học minh mông như thế này rồi chúng ta tu điên tu khùng nữa các con biết tu điên tu khùng như thế nào không học đúng đó nhưng mà vì mình tu ừ, cái sức của mình cái khả năng của mình à, thầy nhắc lại cái khả năng của mình tu có 30 phút à à mình tỉnh giác là chừng 5 ừ, phút hoặc 10 phút thôi à, đi kinh hành 5 phút 10 phút thôi mà mình làm suốt ngày thì thử hỏi cái đầu mình nó còn cái thứ gì đâu nó chịu nổi nó rối loạn mà nó rối loạn mà ức chế kiểu đó thì nó càng rối loạn nữa ở đây chúng ta biết rằng nó có hai cái phần ức chế cái phần ức chế bằng cơ và cái phần ức chế bằng tâm ức chế ức, chế bằng cơ là bây giờ chúng ta tập trung trong cái hơi thở chúng ta biết hơi thở ra vô nè thì chúng ta ráng làm sao để giữ cho nó biết hoài hoài nó kéo dài cái thời gian ra hoài thì do đó chúng ta ráng gồng hai cái tay chúng ta gồng lên như thế này cái răng chúng ta cắn chặt con mắt chúng ta nhìn chăm chăm cái lỗ mũi chúng ta đó là chúng ta ức chế tâm của mình bằng cơ còn ở đây chúng ta ức chế tâm của mình nó bằng tâm chứ không phải bằng cơ như vậy là như thế nào chúng ta ngồi rất tự nhiên thân thể chúng ta không gầm chỗ nào hết không gom chỗ nào hết nhìn một cách cũng nhẹ nhàng chứ không phải là chăm chăm như chúng ta tập tụ điểm xưa thì chúng ta tập tụ điểm cho nó quen đi quen mắt quen tay chúng ta đi còn bây giờ chúng ta tu để mà xả tâm của chúng ta ly dục ly ác pháp cho nên do đó chúng ta ngồi rất tự nhiên và chúng ta chỉ coi dùng pháp hướng mà pháp hướng nhắc tâm tức là ức chế đó cách thức đó là cách thức ức chế tâm cho nên nó nhẹ nhàng nó thanh thản vì vậy mà nó không bị rơi vào cái tưởng cái loạn tưởng là do chúng ta tu đúng cái sức đúng cái sức đúng cái mực của chúng ta thì một ngày thí dụ như cái sức chúng ta mới tu cái tâm chúng ta tỉnh thức ít thì chúng ta đi một vòng cái cái thiền đường cái cái tổ đường này à, chúng ta đi một vòng kinh hành chúng ta giữ được như vậy là một phút bắt đầu từ kia mà chúng ta đi vòng cho tới kia nó là một phút mà một phút thì chúng ta đi vừa hướng tâm nhé tôi đi kinh thành tôi biết tôi đi kinh thành hay hoặc là thân tôi đi tôi biết thân tôi đi tức là mình nhìn cái thô là tổng quát của cái thân của mình mình không nhìn hai bước chân của mình mà mình nhìn cả cái thân động đang đi thì mình nhắc thì mình nhắc mình đi tới đó thì mình dừng lại chứ bây giờ mình cứ tu luôn tu luôn rồi có có cái niệm gì xen vô rồi mình cũng ráng mình nỗ lực cho hàng ngày mình tu như vậy nó không bao giờ nó được miên mặt hết nó không được tỉnh thức ở trong cái miên mặt đó mà nó làm cho mình mệt người làm cho mình đủ cách cho nên bây giờ nó rối mà bị ức chế như vậy cái phần tuy rằng mình không gồng mình mình không ức chế bằng cơ nhưng mà mình ức chế bằng tâm của mình mình cứ nhắc nó hoài nhắc nó hoài do đó một ngày mình tu mình tu nhiều để mình mong ba tháng cho nó xong rồi sáu tháng cho nó mình có đủ những cái đạo lực của mình nữa à, nghe lời thầy nói nhưng mà càng muốn mau thì các con lại càng chậm chúng ta không muốn mau mà chúng ta tu có chất lượng bây giờ cỡ cái sức chúng ta một phút thì chúng ta tu một phút rồi chúng ta xả nghỉ đi chúng ta xả nghỉ đi. chứ chúng ta không có tu liên tục mà chừng trong vòng à, nửa tiếng một tiếng chúng ta tiếp tục trở lại chúng ta tu trong một phút chúng ta đạt được một phút bây giờ ngồi thiền hít thở này, một phút chúng ta giữ giữ cái tâm chúng ta ở trong cái hơi thở của chúng ta không có một niệm nào hết nhưng mà cái sức của chúng ta không thể ngồi ba bốn lần năm thôi là 10 phút như vậy cho nên chúng ta tu một phút rồi chúng ta thấy hoàn toàn chủ động điều khiển rõ ràng là pháp hướng chúng ta rõ ràng trong một phút không có một niệm nào xả chúng ta đi chơi nó nghĩ gì nó nghĩ nó làm gì nó nghĩ gì chuyện gì cũng được kệ nó nhưng mà ở đây thứ nhất là chúng ta trói chặt cái chân của chúng ta giữ độc cư à, chúng ta giữ tâm chúng ta không ăn khi thờ, giữ tâm chúng ta không lười biếng đi ngủ vậy bạn, do đó khi mà nó muốn ngủ thì chúng ta đi kinh hành hoài nó không ngủ được cho chừng nào tới giờ ngủ chúng ta ngủ chúng ta phải chiến thắng nó từng chút nha vậy mà do cái chỗ mà tu tập đúng cách như vậy chúng ta đi kinh hành không có nghĩa là luôn luôn chút nào chúng ta cũng phải tập trung ở trong bước đi chúng ta đâu đi ở đây chúng ta chỉ có sức tập trung nó chỉ có một phút thôi thì chúng ta tu một phút rồi chúng ta đi chúng ta không có tập trung nữa đi cũng như một cái người mà bình thường họ không tu tập gì hết họ đi cho nó đừng buồn ngủ thôi thì cách thức đó nó sẽ phục hồi lại cái sức để mà chúng ta tu tập trong cái cái cái phút kế nó rất là có chất lượng một ngày chúng ta tu ba lần bốn lần mà ba lần bốn lần đó làm chủ hơn là chúng ta tu nhiều mà nó rối loạn rồi nó sinh loạn tưởng nó thế này đi nó làm chúng ta rối thấy mình tu không kết quả gì hết còn về pháp hướng thầy chỉ nhắc cho các con biết <laughs> nó không có đơn sơ đâu nghĩa là cái trạng thái định của tâm của chúng ta có ở mức nào thì cái pháp hướng nó sẽ có hiệu quả ở mức đó cũng như bây giờ cái đầu chúng ta nhức cái thân chúng ta đau mà chúng ta cũng nghe cái người mà thầy dạy rằng nói mà ờ, cái thân này ở cái thọ này là vô thường cái đau này phải đi khỏi thân này đi mà cái tâm của mình thôi nó còn nhớ còn nghĩ tùm lum tà la đụng ai nó cũng giận hờn phiền não thấy ăn uống nó cũng còn thèm cái này kia thì ông này có nhắc nó một ngàn lần thì cái thọ nó cũng không đi đâu hết nó còn đau dứt thêm nữa càng nhắc nó lại tâm càng tập trung nó thêm đủ đau còn đau luôn nữa đó thì cái đó là không phải là cái chỗ trạng thái để mà giết cái thọ mà chính cái chỗ đó phải đi uống thuốc chứ không phải là giữa cái thọ mà khi cái tâm của chúng ta ngồi được một phút không vọng tưởng thầy nói chỉ một phút không vọng tưởng thì cái pháp hướng đó nó có hiệu quả nhưng nó hiệu quả với cái bệnh nào à, cái bệnh ít ít thì nó có hiệu quả chứ mặc nhà cái bệnh mà nó về nó đau ruột thừa trong đó thì mà chúng ta nhắc biểu nó đừng có hết đau thì chắc chắn là nó không thể nào nó dừng lại được chúng ta là phải hiểu ví dụ như bây giờ cái cơn đau của người ruột thừa thì người ta phải nhập tới tứ thiền người ta mới thắng được cái thọ đó chứ đâu phải bởi vì trong y học nó nói khi một người mà đau ruột thừa thì nó là tiếng thét của của của cơ thể tiếng thét của cơ thể nó đau quá nó la đó mà cho nên còn cái đau mà như nhức đầu cảm là cái tiếng nói thầm thì của nó đó là cái trong cái y học mà họ nó nó họ dí cái thân thể của chúng ta nó có cái tiếng nói của nó chứ cái tiếng nói của thọ đó à, cho nên ví dụ như đau ít ít gây ra chúng ta thấy như thường đó, đó là tiếng nói của nó à, cho nên ở đây trên cái phần mà học tập chúng ta phải biết được áp dụng được cái cái pháp hướng cái pháp hướng của chúng ta thí dụ như bây giờ một người ngồi hoặc đi kinh hành mà trong kinh hành của họ là trong 30 phút nó không có một niệm nó tỉnh thức ở trong cái hành động đó trong 30 phút và họ ngồi lại họ ở trong tỉnh thức ở trong cái hơi thở của họ 30 phút thì cái người này họ sẽ hướng tâm có hiệu quả khi mà hướng tâm à, đúng với cái cái cái cái thọ của họ thì họ hướng tâm cái thọ đi còn bây giờ chúng ta được một giờ thì chúng ta sẽ hướng cái lực của nó nó mạnh hơn bởi vì từ cái lực của đạo lực của pháp hướng đó nó theo với cái định lực cái định cái định lực của nó cái định lực nó có được bao nhiêu thì nó theo cái sức tỉnh thức của nó bao nhiêu thì nó có cái cái, cái, cái, cái, cái hiệu quả của cái pháp hướng bên gì còn bây giờ chúng ta chưa có cái định lực gì hết mà chúng ta hướng thì không có hiệu quả cho nên à, các con mà người nào mà hướng mà có thấy hiệu quả chút chút đó ít ít đó thì cái định lực nó khá còn cái người nào mà khá hơn nữa thì thấy nó có hiệu quả hơn nữa mà thấy nay mình nhắc được à, cái người nào mà sâu hơn nữa tức là người ta đến cái chỗ mà ta tịnh chỉ à, cái hơi thở thì lúc bây giờ người ta bảo cái thọ im đi thì người ta bảo như vậy chứ sự thật ra người ta ra lệnh như vậy chứ người ta đang ở trên cái trạng thái nó tình chỉ hơi thở người ta nhập vào trạng thái đó cho nên cái trạng thái đó nó sẽ làm cho cái thọ tác động không được cho nên nó không đau mà nó không đau trong khi đó người ta chỉ ở trong đó một thời gian là một giờ hoặc hai giờ nó nhập định ở trong đó thì khi mà người ta xuất định ra thì cái cơ thể nó sẽ tự ở trong cái sự mà ngơi nghỉ của nó nó sẽ phục hồi lại cái chỗ bệnh nó làm cho chúng ta hết bệnh cũng như thầy cũng thầy cũng đau thần kinh tỏa chứ không phải là thầy không đau nhưng mà thầy nhờ cái pháp hướng mà thầy đuổi nó đi được nhưng mà muốn đuổi như vậy thầy phải ở trong cái trạng thái đó chứ chứ còn trạng thái mà thầy đang nói chuyện với thầy mà thầy dùng pháp hướng thì nó không hiệu quả đâu coi như là chúng ta phải đạt được cái mức định nào thì chúng ta phải dùng cái pháp hướng ở mức định đó nó mới sử dụng mới được chẳng hạn là như bây giờ cái tâm của mình nó chưa mình chưa có sống cái đời sống đúng giới luật mình còn thèm ăn thèm uống mình còn thích nói chuyện mình còn này kia nọ thì mình bảo cái tâm như cục đất đừng có tham sân si thì chắc chắn là cái hiệu quả nó không nó không có đâu. nhưng mà mình sống đúng cái đời sống mà giới luật đức hạnh thiểu dục tri túc rồi thì lần lượt mình tao mình tu tập mình nhắc cái tâm của mình nó dứt tham sân si nó đoạn dứt tham sân si thì nó lần lượt nó bởi vì cái trạng thái mà chúng ta đã sống đúng giới hạnh đã ly dục ly ác pháp đã thiểu dục tri túc đã phòng hộ sáu căn tất cả thì chúng ta hướng tâm thì khi mới đầu thì chúng ta nếu mà chúng ta mới tập sống như vậy thì nó còn cái, những cái khổ đau của cái lối sống đó như bây giờ chúng ta ăn ngày một bữa thì sáng chúng ta thấy đói chiều chúng ta thấy đói thì lúc bây giờ chúng ta cũng chưa có hiệu quả mình nhắc nói hết tham sân si đâu cho nên sau khi mà chúng ta thuần được ở trong cái cảnh cái cảnh mà ăn ngày một bữa mà không thấy đói không thấy thèm muốn ăn gì nữa đó thì lúc bây giờ chúng ta tu nhắc cái tâm đừng có tham sân si nữa thì lần lượt nó giảm nó có hiệu quả nó thầy nói ở cái chỗ nào thì nó có cái trạng thái nấy nó mang đến cho cái kết quả của chúng ta nó tùy theo chỗ đó mà cái pháp hướng chúng ta sử dụng để nó trở thành một cái lực nhưng mà cái lực của nó nó phải từ ở chỗ cái tâm mà chúng ta được định tĩnh thanh tịnh thì nó mới có có kết quả chứ còn bây giờ có nhiều người nói sao con hướng hoài mà nó cũng không được không hết không hiệu quả gì hết nó không hết mà mình không nghĩ là cái tâm của mình lúc bây giờ nó đang ở chỗ cái định nào nó đang được ở những cái gì thì tức là trước cái chỗ mà hướng tâm đó để đạt được đó mà mình chưa thực hiện trọn vẹn cái trước đó cái pháp trước đó. đó thì như vậy thì hôm nay thầy nói để chúng ta biết để mà chúng ta thực hiện cho nó đúng với cái cách thức tu tập à, bây giờ thầy xin nhắc lại cái bài mà à, tứ kinh tứ niệm xứ này các thầy tỳ kheo như thế nào thầy tỳ kheo sống quán thọ trên thọ à, bây giờ cái phần này là cái phần rất là kỹ lưỡng à các con trên thân rồi đó bây giờ tới cái trên thọ rồi trên thọ rồi trên tâm rồi trên pháp nó mỗi cái đức phật có giải thích ra đồng thời thầy rút tỉa qua kinh nghiệm của thầy thì thêm để nó làm cho sáng tỏ cái cái những cái bài pháp này bởi vì tứ niệm xứ là cái chỗ quan trọng để mà giải thoát nó khỏi sinh già bệnh chết nó khỏi đau khổ ở trên đó đó cho nên nó quan trọng cái bộ kinh mà gọi là tứ niệm xứ là cái bộ kinh rất là quan trọng đối với cái đời người mà tu theo đạo Phật chứ không phải thường đó ừ, cho nên ở đây thì chúng ta phải cố gắng mà lưu ý bởi vì trên cái thân là cái nhân tướng của thân rồi cái hành tướng của thân hành tướng nội hành tướng ngoại của nó rồi thì bây giờ tới cái thọ đây à, các các thầy phải lưu ý về cái phần thọ nó nhiều khi chúng ta có tiếng chúng ta không hiểu nổi nữa đâu này các thầy tỳ kheo như thế nào mà thầy tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ này các thầy tỳ kheo ở đây tỳ kheo khi cảm giác lạc thọ tuệ tri tôi cảm giác lạc thọ nó thì trên cái thân này ở trên cái cảm giác thọ của mình khi mà lạc thọ bây giờ ví dụ lạc thọ là cái gì đây bây giờ thầy đang nực nè mà cơn gió nó thổi qua thì nghe mát thì cái đó là cái cảm giác lạc thọ mà cảm giác lạc thọ đó ai biết tôi biết cảm giác lạc thọ đó chứ ai người khác có biết được cái thân thầy mát đó không cũng như bây giờ thầy bưng cái ly nước này thầy uống cái ly nước này trong khi đó thầy đang khát nước thì thầy uống cái cảm giác của thầy uống cái ly nước nghe nó đã khác nó không còn khác nữa do đó cái cảm giác đó gọi là lạc thọ cũng như bây giờ thầy ăn một cái bánh cái bánh đó nó làm cho thầy thấy nó ngon nó ngọt nó thích thú ở trong đó thì cái mà cảm giác nó ngon ngọt thích thú đó gọi là lạc thọ mà ăn biết nó ngon ngọt lạc thọ đó gọi là tệ tri cảm giác lạc thọ nghĩa là mình làm cái đó mình ăn cái đó và mình biết cái đó tức là ở trên cái chỗ thọ nó quán thọ là cái chỗ mà mình biết được cái đó còn bây giờ mình ăn mình mình không biết nó ngọt nó cay đắng gì thì cái chuyện đó là nó không đúng cho nên à, trong cái cái cái chuyện tây du ký á, thầy thấy có cái cái cái cái cái người đệ tử của ông tam tạng là bác giái khi mà mấy cái người này họ đi hái trái nhân sâm á họ ăn thì họ ăn từ từ họ nghe mùi nghe vị đó là cách thức ăn ở trên thọ quán thọ đó còn cái ông này ông kê cái ông nuốt ọc cái mất ông không biết nó mùi vị gì ông nghe nói là trái nhân xanh là ngon là là sống trường xanh là ổng kê vô miệng là ổng lật đật ổng nuốt thành ra ông không biết ngọt hay chát hay cay đắng gì trong đó hết cho nên ổng nuốt rồi ổng đòi hỏi bây giờ mấy anh ăn nghe nó sao trời đất ơi mày nuốt rồi cho còn gì đâu mày biết <laughs> cho nên ở đây thầy mới nói như thế này nè trên thọ quán thọ tức là từng tự ở trên cái cảm giác của lạc thọ chúng ta như thế nào thì chúng ta biết rõ gọi là trên thọ quán thọ khi cảm giác khổ thọ tệ tri tôi biết cảm giác khổ thọ nghĩa là bây giờ cái chân tôi nhất nhất ở chỗ này hay hoặc là nhất dưới ngón chân tôi biết ở dưới ngón chân đó nhất hay hoặc là nhất ở ngón tay hay hoặc là nhất ở trên đầu thì ngay cái chỗ nào tôi biết ở chỗ đó rõ ràng là cái chỗ đó là gọi là khổ thọ còn bây giờ nhất ở dưới ngón chân mà tôi nghĩ là nó nhất ở trên cái bắp đùi thì cái đó là tôi chưa có cảm giác cảm thọ đúng chỗ nó sai à, cho nên đó gọi là trên thọ quán cái thọ để mà rõ thấu được cái lạc cái khổ của nó khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ tệ tri tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ bất khổ bất lạc thọ là như thế nào là nghĩa là bây giờ cái thân của tôi nó không có cái lạc mà nó cũng không có cái khổ nó không đau nhức mà giờ nó cũng không ăn bánh trái gì nó cũng không thấy ngon thấy dở gì hết nó bình thường à, cho nên đó là cái cảm giác bất khổ bất lạc thọ thì tôi cũng biết rõ cái cảm giác mà à, bất khổ bất lạc thọ đó tôi tự biết hai khi cảm giác lạc thọ thuộc về vật chất là đây đức phật mới phân tích cho chúng ta thấy rõ này à, hai khi cảm giác lạc thọ thuộc về vật chất à, bây giờ thuộc về vật chất như thế nào à, có một cái người họ coi cây cây họ đánh vào mình thì đó là mình cảm giác cái cây đánh vào mình có đau mà nếu mà mình cảm giác một cái một cái thọ một cái lạc thọ của một cái chất khác người ta đem cho mình cái ly nước uống cho mát người ta à, đem cho mình cái ly sữa uống ngọt hoặc là người ta cho mình cái bánh đó là mình cảm giác cái vật cái vật đó nó ngon nó ngọt như vậy thì cái cảm giác đó ở trong cái thọ của mình nó cảm giác được cái vật đó ngon cho nên mình nói cái bánh này ngon cái bánh này ngọt cái bánh này cay bánh này đắng bánh này mặn thì đó là mình cảm giác cái cảm giác đó biết được cái vật đó thuộc về cái vật đó nó ngon ngọt cay đắng đó tệ tri tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất <coughs> hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất nghĩa là bây giờ có một người tu thiền họ ngồi họ mới họ mới nghe trong cổ họ nó toát ra một cái cái cái cái nước bọt nó ngọt thì nó không ăn một cái bánh nào hết cho nên từ ở trong cổ họ họ nghe nó ngọt ngào trong đó thì đó là cái cảm giác nó thuộc về không thuộc về vật chất mà nó lạc thọ không thuộc về vật chất thí dụ như nó không có một cơn gió thổi qua mà tôi nghe trong thân của tôi nó mát mẻ vì à, do như vậy thì cái đó là cảm giác cảm giác không phải là thuộc vật chất không phải là cái chất ở bên ngoài mà tác động ra hay khi cảm giác khổ thọ thuộc về vật chất đó là hồi nãy thầy nói khi người ta đánh mình thì mình biết đau đó gọi là khổ thọ hay khi mình ăn một cái bánh mà cái bánh nó đắng hay thiêu thì đó là cái cảm giác khổ thọ cho nên mình nhả ra liền chứ mình không có nuốt vô thì trong khi đó tôi phải cảm giác tệ tri tức là tôi biết á tôi biết tôi cảm giác cái khổ thọ thuộc vật chất hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất à, hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất nghĩa là bây giờ một cái vật gì đó mà nó không làm cho mình có cái cảm giác lạc cũng như không có cảm giác khổ thì ví dụ như bây giờ cái tờ giấy này à, nó để trên cái tay của tôi thì tôi thấy không có cảm giác nó đau cũng không có cảm giác gì nó đem đến sự lạc của nó hết thì như vậy là cái vật chất này nó không làm cho tôi cảm giác cái lạc thọ cho nên nó nó nó không bị uh, ảnh hưởng của khổ thọ và lạc thọ do đó thì nó phải nằm ở trong cái cái chỗ không lạc không thọ không, uh, không lạc uh, không lạc uh, không thọ lạc mà không thọ khổ như vậy vị ấy sống quán thọ trên thọ trên à, trên các nội thọ hay sống quán thọ trên các ngoại thọ à, nghĩa là à, ở đây Đức Phật nói ở trên đó để chúng ta biết cách để mà cách thức mà chúng ta cảm thọ ở trên cái thọ để mà biết nó để làm gì biết đó để chúng ta diệt nó để chúng ta trừ nó bằng những cái pháp mà chúng ta đã đặt trên nó chứ không phải là biết nó mà chúng ta dứt nó được đâu mà biết nó để mà chúng ta dùng cái các pháp khác để mà chúng ta làm cho cái ly những cái này nè làm cho nó lìa nè à, như bây giờ thí dụ như bây giờ thầy đang à, có cái cảm giác biết rằng cái đầu của thầy ở trong nội thọ của thầy ấy, à, nó đang nhức ở trong này nè à, nó đang đau trong này nè thì bắt đầu bây giờ thầy biết rất rõ như vậy cái cảm giác rất rõ vậy cho nên thầy dùng cái pháp cái pháp để thầy đuổi cái thọ đó đi như thầy dùng nó để tịnh chỉ các, các coi như là xả khổ xả lạc ấy. xả khổ để cho nó hết cái đau đi đi thì lúc bây giờ thầy phải ở trong cái trạng thái của phải phải nhập vào cái thái của tứ thiền tức là thầy phải đem cái tứ thiền thầy đặt ở trên cái chỗ cảm thọ đó để làm cho nó diệt cái cảm thọ đó đi do đó thầy không còn đau nữa nghĩa là thầy quét sạch cái khổ thọ đó trên cái cái tứ niệm xứ bốn cái chỗ này mà thân thọ tâm pháp của thầy quét sạch nó ra không có cho nó ờ, khổ thọ đó nữa hay hoặc khổ lạc nữa như vậy là vị ấy sống à, quán thọ trên các nội thọ hay sống quán thọ trên các ngoại thọ hay sống quán thọ trên các nội thọ ngoại thọ cả hai bên hết à, thì à, các con thấy rằng là trong cái bước đường mà tu tập của chúng ta đó từ cái chỗ mà đức phật dạy chúng ta để mà biết những cái cảm thọ từ cái cảm thọ trong thân nội thân của chúng ta từ cái cảm thọ vật chất vật chất ở bên ngoài tác động vào cái thân của chúng ta thọ lạc thọ khổ thọ bất lạc bất bất thọ khổ rồi đến cái nghĩa là chúng ta quán nội thọ quán ngoại thọ bây giờ ở ngoại thọ chúng ta nó như thế nào nó có cái cảm thọ như thế nào nó ngứa tức là ngoại thọ đó mà bây giờ ở trong ruột chúng ta nó đang đau hay hoặc tim chúng ta đang đau thì đó là nội thọ đó à, nội thọ trong thân của chúng ta bởi vì ở trên thân ruột ở trên thân nó mới có cái thọ chứ không phải là cái thọ tự nó ở ngoài đó mà nó đau nhất ở ngoài được mà nó phải ở trên cái cái thọ khổ là ở trên cũng như bây giờ ở trên cái thân này mà về cái thọ mà chúng ta quán thì cái thân này nó mới có cảm giác là thọ lạc nó mới có mát mẻ trên cái thân chứ không phải là ở trên cái cái, cái cái cái cái ở ngoài cái thân này mà nó có cái cảm thọ thì cái cảm thọ nó sẽ đặt ở ngoài cái hư không hoặc đặt bàn ở trên cái bàn thì nó nhầm nhò gì ở đây mà chúng ta lại có cảm thọ đó, cho nên chúng ta biết nó ở bên trong là tức là nó những cái đau những cái nhức nó ở trong xương trong cốt chúng ta nó không phải ngoài da mà ở ngoài da chúng ta có cái một rẽ nó lỡ nó lép rồi nó đau nhất tức là nó ở ngoài còn cái nội ở thì ở trong như tim gan phèo phổi chúng ta nó đau nhất ở trong đó hay ung thư ở trong bụng thì đó là nó ở ở nội cho nên cái thọ nó nằm ở đâu thì chúng ta quán theo nội ngoại ở đó và bây giờ ở trong đau mà ở ngoài đau thì đó là nội ngoại thọ nó hiểu như vậy thì chúng ta biết mà khi biết như vậy rồi thì chúng ta biết bây giờ phải cần dùng cái pháp gì để mà tống cái nộ hoài thọ này cho nó ra để nó khắc phục được cái tham ưu nó làm cho mình không có còn đau khổ nữa chứ không khéo thì đau đớn thì mình phải khổ sở rồi à, bây giờ đó đức phật dạy tiếp hai vị ấy sống quán tánh sân khởi trên các thọ cái tánh của thọ nó sân khởi bây giờ nó không nhất nè nhưng mà mình biết rằng cái tánh sân khởi của thọ nó sẽ một lát nữa nó sẽ nứt bây giờ đó thí dụ như bây giờ thầy đặt thành cái, cái ví dụ để cho quý thầy hiểu bây giờ đó mình tréo chân lên mình ngồi kiết già nè thì quý thầy sẽ biết rằng cái tánh sanh khởi của cái thọ nó sẽ ở trên cái chỗ ngồi kiết già này là hai cái chân này nó sẽ bắt đầu nó tê nè rồi nó tấn nhất nè nó sẽ nó sẽ sanh khởi do đó mình ngồi bây giờ là thí dụ như một người ngồi 30 phút mà bây giờ mình ngồi lên 30 phút tới một giờ thì các cái cái tánh sanh của cái thọ nó sẽ từ ở trên cái thân đó mà nó tiếp diễn nó sanh từ cái tê cho đến đau nhất rồi từ cái tê đau nhất đó nó sẽ trở thành nóng đó. rồi nó giảm xuống rồi nó tăng lên tức là tánh sanh khởi của nó có khi thì nó không đau rồi có khi nó đau có khi mình kéo chân lên đau liền mà có khi kéo chân lên không đau liền đó là cái tánh sanh khởi của thọ đó. hai sống quán tánh diệt tận à, trên các thọ nghĩa là sống quán tánh diệt tận ở trên các thọ mình xem xét cái cái tánh diệt tận của nó bây giờ nó đau rồi nó lại hết đau cũng như bây giờ đó mình nằm đây đó cái đầu mình nhức nè rồi mình quán cái tánh mà diệt tận của nó thì mình xem thấy nè bây giờ mình nằm yên ở trên cái cái cái tụ điểm của mình tức là cái nơi mà tâm định á thì mình nằm yên trên đó thì mình thấy nó lần lần nó giảm lần giảm lần giảm lần cái tánh mày nó diệt tận nó làm cho cái cái thọ không có khổ và cái tánh sinh khởi của nó càng ngày nó đau nhiều nhiều nhiều lên tức là cái tánh sinh khởi của nó hai là sống quán tánh sanh diệt trên các thọ à, <coughs> nó sanh ra rồi nó diệt mất tức là nó có khi nó đến nó đau mình rồi nó có khi nó hết cũng như bây giờ nó đau cái bụng nhưng mà lát nó hết thì đó là mình quan sát cái tánh sinh diệt của các thọ như vậy để làm gì để cho mình biết nó là vô thường để cho mình biết nó không phải thật cho nên mình không bị chấp nó mà mình không sợ vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy nghĩa là trên cái chánh niệm đó mình quan sát mình thấy rất rõ mình ở trong cái niệm đó mình biết từng cái sanh khởi từng cái diệt của các thọ từng cái à, đối cái cảm giác đối với cái à, cái cái vật chất ở bên ngoài và đối với cái nội tâm ngoại tâm của mình tất cả những cái cảm thọ đó đều là mình biết rất rõ và mình luôn luôn tập trung theo những cái trạng thái mà nó xảy ra của cái, cái thọ đó thì để làm gì để cho mình biết cái đó để cho mình phải sử dụng như thế nào để mình làm cho nó thoát ra cảnh cảnh khổ của cái thọ và vị ấy sống không nương tựa không chấp trước mọi vật gì ở trên đời này nghĩa là do thấy như vậy để cho mình buông xả hết mọi vật vì cái tánh sanh khởi như vậy vì cái thọ như vậy cho nên do như vậy đó mình chấp một cái vật gì trên đời thì thử hỏi có làm cho mình không hết gánh sanh khởi này không cho nên đó là cái sức giác của định vô lậu ở đây đức phật muốn tu về cái cảm thọ này là trên cái nhân tướng của thọ này để mà chúng ta quán xét để mà chúng ta hoàn toàn là tu tập cái định vô lậu để làm cho chúng ta ừ, không có bị dính ừ, các cái pháp khác của thế gian không có bị chấp trước của cuộc đời này mà dính mắc để làm cho chúng ta đau khổ này các tỳ kheo như vậy là tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ đó thì ở đây cái này là sống quán thọ trên cái thọ như vậy là tóm lược cái bài này để làm cho chúng ta quan sát được cái thọ của mình và đồng thời khi đau khi nhức khi thế nào thì mình đặt cái pháp đó mình sẽ đuổi nó ra mình đuổi nó ra làm cho nó không còn đau nhức không còn khổ sở ở trên cái thanh thọ của mình nữa nó làm cho mình không còn có cái cảm giác đau khổ đó nữa làm cho mình không còn ờ, tham ưu phiền não với cái thân đau khổ của mình nữa nó làm cho mình trở về thanh thản an lạc cho nên bây giờ đó mình quan sát được từng cái tăng sinh khởi tánh sinh khởi của nó rồi do đó mình mới quan sát từng nó rồi bắt đầu mình biết ở à, đây như thế nào thế nào vì vậy mà bây giờ mình phải dùng cái pháp gì để mà tận diệt nó để mà ly nó ra cho khỏi cái thân này đó thì mình biết rõ được như vậy thì khi mà cái thọ của mình đến à, bây giờ ví dụ như có một người nhức cái đầu thì biết là cái đầu mình đang nhức tôi nhức đầu tôi biết tôi nhức đầu rồi vậy thì mình phải dùng cái pháp nào để cho hết nhức đầu đây mà cái sức định tĩnh của mình nó chỉ mới có ở trong cái định niệm hơi thở có 30 phút thôi nghĩa là 30 phút không vọng tưởng như vậy à bây giờ các con sẽ đặt cái à, cái định niệm hơi thở đây là thầy dạy cách thức để mà chúng ta tu ở trên cái các cảm thọ này mà cái sức của mình đó, nó được 30 phút không có không có cảm thọ vậy thì bây giờ đó mình mới gom tâm mình trên cái tụ điểm của hơi thở rồi bắt đầu đó mình mới hướng tâm mình nhắc cái tâm nó phải tập trung trong hơi thở mặc dù cái đầu nó đang đau nè nhưng mà mình bắt nó phải tập trung trong hơi thở thì bắt bắt nó tập trung trong hơi thở thì mình hướng tâm cái thọ phải lìa khỏi cái tâm này không có được ở đây nữa và đồng thời thì cái tâm của mình nó bám chặt ở trên cái tụ điểm của cái hơi thở đó nó thở ra thở vô thở ra nó cứ bám chặt bám rất chặt thì lúc một lúc sau nó bám chặt như vậy thì cái thọ lần lần cái truyền lĩnh của mình rồi cái thọ nó lần lần lần lần nó đi mà bây giờ nó thật sự ra nếu mình không truyền lĩnh thì cái tâm bị dao động cho nên mình không có yên mà mình ở trong hơi thở còn mình truyền lĩnh mình tin rằng cái truyền lĩnh của mình thì cái thọ này nó sẽ đi khỏi nó không còn nhức cái đầu nữa do đó mình nỗ lực mình an ổn mình mình an tâm mình tu tập mình an tâm mình nằm yên mình không bị dao động do đó chỉ trong vòng một phút cho đến 5 phút là cái đầu mình không thấy đau nữa bởi vì mình nằm đó chứ còn mình nằm chỗ khác là mình bị đau hoài không hết đó là cách thức của thầy để mà chỉ cho cái người mới có nhiếp tâm được 30 phút cũng có thể xả thọ được nhưng mà xả thọ được đó, đó nó cũng phải kéo thời gian từ năm mười phút nó mới hết cảm giác đau còn không thì nó đau ít ít nó đau nhẹ hơn nó không có đau quá đau vì cái tâm mà bám chặt ở hơi thở thì nó làm cho cái tâm cái trạng thái đau nó nhẹ xuống nó không còn đau được cho nên cái sức định mà chúng ta càng cao thì cái thọ này nó không có làm cho chúng ta thấy đau vì cái sức định của chúng ta nó đang tịnh đỉnh của chúng ta nó đang ở trong cái 30 phút mà chỉ nhiếp ở trong hơi thở đó thì nó còn đau rất nhẹ nó không có đau nhiều nữa và đồng thời thì nếu mà chúng ta bám chặt thì nó cũng sẽ hết đau và nếu mà chúng ta có xả ly được cái áo pháp á, thì cái chỗ này chúng ta hướng tâm mặc dù là bây giờ có 30 phút ở trong hơi thở thôi nhưng mà nó cũng vẫn hết đau là tại vì chúng ta xả được cái tâm thanh tịnh đó là cách thức mà chúng ta tu tập để phá đi cái thọ ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta thì cái bài kinh này là cái mục đích để chúng ta phá thọ bây giờ tới cái bài kinh kế à, <clears throat> này các thầy tỳ kheo như thế nào là thầy tỳ kheo quán à, sống quán tâm trên tâm hồi nãy trên thọ bây giờ trên tâm này các thầy tỳ kheo ở đây tỳ kheo với tâm tham tệ tri biết tức là tệ tri là tôi biết đó, tâm có tham cái tâm khởi ham muốn cái gì đó thì cái gì thì tỳ theo đó biết cái tâm mình ham muốn còn ham muốn à, tâm không ham muốn thì vị đó biết tâm không ham muốn à, tâm có sân thì vị ấy biết tâm có sân tâm không sân thì biết vị ấy tâm không sân à, tâm có si thì biết à, tâm có si à, tâm thu nhiếp thì biết tâm thu nhiếp nghĩa là bây giờ mình thu nhiếp với cái tâm mình ở trong hơi thở thì mình biết nó đang thu nhiếp được hoàn toàn thì rõ ràng là mình đang biết tâm à, à, tâm tán loạn thì biết tâm tán loạn nghĩa là tâm mình nghĩ cái này nghĩ kia nghĩ nọ nó nghĩ đủ thứ hết nó liên tục từ cái này rồi tới nghĩ cái khác thì mình biết cái tâm của mình đang tán loạn hai với tâm mà à, quảng đại thì mình biết tâm quảng đại tâm không quảng đại mình biết tâm không quảng đại à, tâm hẹp lượng thì mình biết nó tâm hẹp lượng à, tâm hữu hạn thì biết tâm hữu hạn à, tâm vô thượng thì biết tâm vô thượng tâm có định thì biết tâm có định tâm có tỉnh thì biết tâm có tỉnh à, tâm có tệ thì mình biết tâm có tệ tâm không định thì mình biết tâm không định tâm mình có giải thoát mình biết tâm giải thoát à, còn tâm không giải thoát thì mình biết tâm không giải thoát à, đó là trên cái tâm của mình mình biết từng cái tâm của mình nó như thế nào bây giờ tâm mình nó qua cái thọ nó không đau thì mình biết nó không đau mà qua cái thọ mình biết nó có đau thì mình biết nó có đau tức là trên tâm mình quán được cái tâm như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm hay sống quán tâm trên ngoài tâm hay sống quán tâm trên nội ngoài tâm hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm nghĩa là à, nó muốn sanh khởi một cái niệm nào đó thì nó cái tánh mà sanh khởi của nó nó cũng sẽ báo trước cho chúng ta biết như thế nào thì do đó mà nếu một người tu tỉnh thức thì chúng ta rất là thấy rõ ràng cái tánh sanh khởi của nó và khi mà chúng ta quán như vậy thì cái tánh sanh diệt tức là nó sanh ra rồi nó diệt thì chúng ta cũng thấy hay sống quán tánh sinh diệt trên tâm à, à, có tâm đây vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vị ấy sống không nương tựa không chấp trước một vật gì ở trên đời này này các tỳ kheo như vậy là tỳ kheo sống quán tâm trên tâm ở đây cái tâm của chúng ta nó nghĩ ngợi nó làm cái gì nó khởi niệm gì chúng ta cũng đều biết nó hết cho nên chúng ta lúc nào cũng chánh niệm tỉnh thức ở trên cái những cái niệm của nó cho nên như vậy là chúng ta đâu có nó chế nó chỗ nào đâu à, các thầy thấy mà khi nó có những cái niệm đó nó không đúng nó là ác pháp thì chúng ta sẽ đoạn dứt liền nó là thiện pháp thì chúng ta tăng trưởng mà nó không niệm gì hết tức là nó ở trong thập thiện mà thập thiện thì chúng ta biết nó là thập thiện thì vậy chúng ta cũng vẫn tăng trưởng tức là vẫn kéo dài cái trạng thái đó ra mà bây giờ nó có cái niệm cái niệm tốt tức là thiện thì chúng ta tăng trưởng cái niệm nó lên cho nó tốt thì cái sự suy nghĩ mà như vậy đó là gọi là tầm tứ, gọi là tầm tứ. cho nên cái người mà nhập sơ thiền ly dục lý áo pháp á, thì có tầm có tứ chứ đâu phải hết cho nên cái niệm thiện nó có cái niệm thiện nó có khởi vì vậy mà chúng ta đâu có ức chế hoàn toàn là cái tâm chúng ta chẳng niệm thiện niệm ác đâu cho nên nó vẫn thản nhiên thanh đẳng còn này quý thầy không hiểu mà quý thầy tu giống như là cái người thiền đông độ à, suốt ngày để cho nó yên mà không có một điểm gì sang đầu trong đầu của mình thì tức là quý thầy đã tu sai rồi cho nên nó rối loạn quý thầy nó làm cho quý thầy nó đánh cho quý thầy đủ cách hết để rồi nó làm cho quý thầy loạn được chứ còn cái này tự nhiên mình sống tự nhiên không có gì hết ở à, bây giờ niệm thiện tôi biết niệm thiện nè mà tâm tôi có sân tôi biết này, tâm sân thì tôi phải tu pháp gì để cho tâm tôi hết sân nè tôi phải quán nào phải như thế nào nè để chừng một cái chiếu là nó hết sân chứ không phải để nó kéo dài một ngày hay ngày đó, đó là mình biết rõ được cái tâm của mình như vậy cho nên gọi là trên tâm quán tâm là quán sát cái tâm của mình từng phút từng giây như vậy nghĩa là mình phải tỉnh giác ở trên cái tâm của mình như vậy mà tỉnh giác như vậy thì không có nghĩa là ức chế cho nên mình có tâm mà có tứ có suy nghĩ mà có hiểu biết để rồi từng đó mình biết à bây giờ là cái tâm mình còn sân nè thì mình phải tu cái pháp nào vậy thì bây giờ nó sân cái chuyện gì mà sân cái chuyện đó mình chưa có thấu rõ thì mình phải đem cái tư vô lậu quán xét mình quán xét vô thì mình thấy rõ rồi thì mình xả tâm ra à, mình xả tâm ra thì nó không còn giận nữa nó hết giận rồi mà nó hết giận rồi thì mình biết tâm mình không sân à, tâm mình không sân thì bây giờ nó đang an cái an thì mình đang giữ cái an đó nó không còn niệm gì nữa thì thôi mà nó có niệm gì khác mình thích niệm là thiện thì nó tăng trưởng suy tư cái niệm nó quán xét niệm như vậy là suốt ngày mình thấy mình ở trong cái lành thôi còn bây giờ nếu mà nó có cái niệm gì mình lo lắng mình bận rộn đến cái đời sống vật chất ăn uống cái này kia đó là niệm a hết còn nếu mà cái niệm thiện là cái niệm gì mà làm cho người khác không khổ làm cho người khác được hạnh phúc được an vui thì đó là niệm thiện mà niệm gì mà đem lại cho mình khổ thì cái niệm đó là ác niệm mình lo lắng không biết mấy đứa con bây giờ nó làm ăn như thế nào như vậy là nó sẽ nghèo khổ hoặc là nó sẽ bán tiệm nó đi à, mình ngồi đây ví dụ mình lo vậy tức là mình bị niệm ác rồi cho nên ngay đó là mình biết cái tâm mình đó đang khởi cái niệm ác vì vậy đó mình phải giết nó đi bằng cái định gì tức là cái tâm niệm của mình ngay đó là mình phải biết dùng cái pháp nào để mà đoạn dứt nó biết áp dụng như vậy thì cái kết quả của quý thầy của các con sẽ được giải thoát mà hàng ngày sống như một người bình thường mà tâm hồn thanh thản an lạc đâu có chuyện gì mà xen vào trong cái đầu mình nữa do nên mình tu mà coi như là không tu gì hết coi như bình thường coi như mà ai chửi ai mắng ai gì cũng không giận hết thì như vậy rồi rõ ràng là mình đã biết được cái tánh sanh khởi của tâm của mình rất rõ cho nên khi có người ta nói nặng lời nói hay nói gì đó mà ngay đó là mình đã biết được cái tâm của mình cho nên mình chẳng đứng ngay liền bằng cái pháp mình đã học mà thầy đã dạy năm rồi bây giờ chúng ta lại học kế một bài nữa bây giờ thân thọ tâm rồi bây giờ tới cái bài kế nữa là pháp này các thầy tỳ kheo thế nào là tỳ kheo sống trên sống quán pháp trên các pháp này các thầy tỳ kheo ở đây tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm truyền cái nghĩa là năm truyền cái là một cái pháp các con hiểu chưa đây là pháp là lời của phật dạy cái này là năm cái này là năm cái khổ năm cái truyền cái này là năm cái màn ngăn che làm cho mình không thấy đúng sự thật làm cho mình đau khổ đây đó là đối với bây giờ trên cái pháp này trên cái pháp năm truyền cái này mình mới quán xét nó à, mình muốn quán xét để mình xét mình à, coi như là mình xé cho tan nát cái cái cái cái, cái ngang che này đi à, đó là trên cái trên pháp mình quán sát thì như vậy là bây giờ các pháp như cái bàn cái ghế nó là các pháp đó mà bây giờ các pháp mà lời của Phật dạy chúng ta tu hành thì như năm truyền cái thì năm truyền cái này chúng ta cũng là pháp mà năm truyền cái này chúng ta đã quán sát ở trên cái năm cái pháp này để chúng ta thấu rõ nó nó ngăn che chúng ta như thế nào để từng đó chúng ta bứt xé nó bỏ nó đi không có để cho nó ngăn che nữa thì bây giờ chúng ta lấy pháp của Phật mà chúng ta quan sát lại pháp à, dùng cái cái cái cái cái cái, cái cái tâm của chúng ta mà quan sát lại cái những cái lời của Phật dạy tức là các pháp của Phật này các thầy tỳ kheo thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên ừ, trên các pháp đối với năm truyền cái này các thầy tỳ kheo ở đây tỳ kheo nội tâm có ái dục tệ tri nội tâm có ái dục nội tâm không ái dục tệ tri nội tâm không ái dục nghĩa là đức phật ngũ truyền cái như thế nào tham sân si mạng nghi mà tham ở đây á mà nó thuộc về ái dục thì bắt đầu bây giờ trên cái tâm của mình cái thân tâm của mình đây mà nó có một cái niệm khởi lên về ái dục thì tức là mình biết cái tâm của mình nó có ái dục mà tâm của mình bây giờ nó không có khởi cái niệm ái dục thì mình biết rằng tâm không ái dục cho nên nội tâm tôi biết không ái dục và giới ái dục chưa sanh nay sanh khởi thì từ cái chỗ mà hôm, hồi nãy nó không sanh mà bây giờ nó khởi nó sanh ra cái tâm niệm ái dục cho nên bây giờ mình cũng phải biết à, với cái ái dục nó nó nó nó, nó sinh khởi nó đang sinh khởi thì mình biết nó đang sinh khởi và bây giờ mình lại biết à, ái dục đã sanh nay đã được đạt biết cái tâm sinh khởi đó bây giờ mình dùng cái định vô lậu mình quán xét cho nên cái cái cái tâm ái dục đó nó được đoạn diệt thì mình cũng biết là cái tâm ái dục đó đã được đoạn diệt và mình biết như vậy thì đó là mình quán mình quán cái pháp cái pháp gọi là tham sân si đó tức là trên các pháp đó cái pháp đó nó bị bạch bị đoạn diệt rồi nó không có còn là ái dục nữa à, cho nên do cái tư cái định vô lậu đó mà bây giờ cái ái dục đó bắt đầu nó đã